Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình núi sông bờ cõi của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia có hơn 1 triệu km vuông diện tích biển với 3.260 km bờ biển và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Từ lâu, Việt Nam đã xác định biển, đảo có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa và yêu cầu của sự phát triển, bên cạnh những thách thức truyền thống, các thách thức phi truyền thống trên biển đã và đang ngày càng diễn biến phức tạp đe dọa đến an ninh và hòa bình vì sự phát triển. Để sẵn sàng đối phó với các thách thức này, việc củng cố và tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên biển được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất cứ quốc gia ven biển nào. Ra đời cách đây 16 năm, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thể lục địa của Việt Nam. Nhân ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam – trong chương trình núi sông bờ cõi lần này, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng của chương trình để giới thiệu đến quý vị và các bạn về quá trình hình thành, phát triển và các mặt hoạt động của lực lượng này. Thưa quý vị và các bạn, đứng trước yêu cầu xây dựng một lực lượng chuyên trách nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về chủ quyền biển đảo và thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển của Việt Nam. Ngày 28 tháng 8 năm 1998, Cục Cảnh sát biển Việt Nam trực thuộc Quân chủng Hải quân đã chính thức được thành lập. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 15 tháng 9 năm 2008, Cục Cảnh sát biển được điều chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng và tháng 8 năm 2013, đơn vị này được nâng cấp trở thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Trải qua 16 năm thành lập và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. ngăn chặn các hành động xâm nhập trái phép, chống buôn lậu, cướp biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam. Đó là một vài trong số rất nhiều những nhiệm vụ mà các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang thường xuyên đảm nhiệm. Là lực lượng vũ trang chuyên trách của nhà nước, có phạm vi hoạt động từ đường cơ sở ra đến ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam luôn có mặt trên các vùng biển sung yếu, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng hải, bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển và mua bán người, hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. với nhiệm vụ bảo vệ hơn 1 triệu km vuông biển, 3.260 km đường bờ biển cùng hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, lực lượng chuyên trách như cảnh sát biển đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề để góp phần hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới. 16 năm qua, hàng ngàn lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cùng lực lượng được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chuyên môn đã lập được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ hoạt động trên biển của Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam đã hiệp đồng tác chiến với các lực lượng chức năng, xử lý gần 5.000 lượt tàu nước ngoài vi phạm. Điều tra, khám phá hàng trăm chuyên án ma túy, buôn lậu vũ khí, thu giữ nhiều triệu lít xăng dầu, hàng trăm ngàn tấn than, quặng, gỗ quý và rất nhiều tài sản phi pháp khác, thu nộp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Cùng với việc đảm bảo trật tự, an ninh an toàn các vùng biển phục vụ phát triển kinh tế, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển, đảo của Việt Nam thường xuyên quán triệt nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, nhất là về nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về chiến lược biển bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam và các đơn vị à, về tình hình an ninh trật tự an toàn và việc chấp hành pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc à, các đối sách trên biển và 6 tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện à, của Tổng cục Chính trị. Trên cơ sở đó vận dụng sát vào tình hình thực tiễn trong lực lượng cảnh sát biển. Những chiến công của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam ngày nay là kết tinh nỗ lực của cả một quá trình hình thành và phát triển. Ra đời ngày 28 tháng 8 năm 1998 với 34 cán bộ chiến sĩ đầu tiên cùng một số trang thiết bị còn thô sơ. Sau 16 năm, lực lượng cảnh sát biển đã phát triển và hoàn thiện cả về số lượng lẫn chất lượng, chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành một lực lượng hùng hậu, chính quy, tinh nhuệ và đang từng bước hiện đại hóa. Từ một lực lượng thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam, năm 2002, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trở thành Cục Cảnh sát biển thuộc Bộ Quốc phòng và việc chính phủ quyết định nâng cấp Cục Cảnh sát biển thành Tư lệnh Cảnh sát biển vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 đã đánh dấu một bước phát triển mới của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Quan trọng nhất trong xây dựng lực lượng đó là xây dựng con người. Để xây dựng con người thì à, lực lượng Cảnh sát biển phải có một cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ ờ, có phẩm chất chính trị, có năng lực và có kiến thức kể cả pháp luật cũng như kiến thức ờ, kỹ thuật. Ờ, có như vậy thì lực lượng cảnh sát biển mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình, nhất là nhiệm vụ trong cái thời gian tới. Hiện nay, bốn vùng cảnh sát biển trải dài trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc thường xuyên là đơn vị xung kích, tiên phong trong các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, góp phần tích cực vào công tác tìm kiếm cứu nạn, đối ngoại quốc phòng, tăng cường hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế của đất nước. Những con tàu, những chiến sĩ cảnh sát biển trong suốt những năm qua đã trở nên gần gũi, thân quen, tạo niềm tin của người dân nơi biển cả, trở thành chỗ dựa tin cậy cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Tình hình thế giới đang tiếp tục biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển năng động nhưng còn tồn tại nhiều nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày một phức tạp. Những thách thức an ninh truyền thống đan xen với những thách thức phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam ngày càng nặng nề và khó khăn hơn. Song, những con tàu cảnh sát biển vẫn ngày đêm vượt sóng ra khơi bám biển. Các chiến sĩ cảnh sát biển không ngừng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bởi các anh đang ở nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và các anh đang được cả dân tộc gửi chọn lòng tin yêu. Thưa quý vị và các bạn, ở một số vùng biển trên thế giới, hải tặc và cướp biển đã trở thành mối đe dọa an ninh thường trực. Bất chấp sự hợp tác giữa các cường quốc biển như Nga và Mỹ trong nhiều năm qua, nạn hải tặc và cướp biển vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Mặc dù trên các vùng biển của Việt Nam không xảy ra thường xuyên các vụ cướp biển, song để đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động hàng hải, chống hải tặc cướp biển vẫn là một trong những nhiệm vụ thường trực và được thực hiện dưới hình thức hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát biển cùng với các lực lượng hải quân, biên phòng Việt Nam và các nước. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi tính chất nguy hiểm, manh động và liên quốc gia của loại tội phạm này. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến một vụ bắt cướp biển của các chiến sĩ vùng cảnh sát biển 3. Khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2012, Trung tâm chia sẻ thông tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận được thông báo từ Trung tâm thông báo cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế tại Kuala Lumpur, Malaysia về việc tàu Zafira của Malaysia chở khoảng 350 tấn dầu nhẹ bị cướp trên vùng biển nước ngoài, sau đó di chuyển về phía vùng biển của Việt Nam. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ra lệnh cho vùng Cảnh sát biển 3 triển khai vây bắt. Nhận được lệnh của đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển, tôi đã trực tiếp là chỉ huy hai biên đội tàu. Biên đội thứ nhất là biên đội à, các tàu là 4031, 9001 à, đang đi à, tuần tiểu. Cái biến đổi thứ hai là sử dụng à, các cái tàu 2011 rồi là 4034 là xuất phát từ là vùng tàu để à, ra là à, bao vây và tiến hành bắt giữ cái tàu này Việc tìm kiếm tàu cướp biển giữa hàng loạt tàu bè lớn nhỏ giữa ban ngày đã khó, thì việc truy tìm vào ban đêm khác gì mò kim đáy bể. Khoảng 4 giờ sáng ngày 22 tháng 11, biên đội tàu cảnh sát biển 4031 phát hiện một tàu khả nghi đang di chuyển vào một khu vực có nhiều ghe cá hoạt động. Khó khăn lớn nhất vẫn là làm sao xác định đúng con tàu nghi vấn có phải tàu bị cướp, bởi kích thước và trọng tải tàu nghi vấn phù hợp với các thông tin được cung cấp. Song thân tàu có màu đen chứ không phải màu xanh Tên tàu là Seahorse chứ không phải Zafira và số hiệu tàu không trùng khớp với tàu bị cướp. Ngay lập tức, thuyền trưởng của tàu bị cướp được đưa ra để nhận dạng tàu khả nghi. Trước đó, người này cùng 9 thuyền viên khác của tàu bị bọn cướp ném xuống biển. Họ đã may mắn được cứu thoát và được đưa đi cùng tàu cảnh sát biển để hỗ trợ nhận dạng. Trong hai ngày là chúng nó à, vừa tổ chức à, à, chạy trốn sang vùng biển Việt Nam vừa là như vậy sơn lại toàn bộ à, cái tàu mà chủ dễ phải đạt mà chúng cướp cái thứ hai là cái số IMO à, của tàu thì chúng nó cũng thay đổi sau khi thuyền trưởng tàu này xác nhận chiếc tàu nghi vấn đúng là tàu bị cướp hai tàu cảnh sát biển 4031 và 4034 tạo thành thế gọng kìm chạy với tốc độ 23 đến 25 hải lý một giờ vượt lên ép chặt tàu bị bọn hải tặc cướp ba tàu cảnh sát biển còn lại áp sát. Tàu cảnh sát biển kêu gọi bọn cướp thả neo và đầu hàng, nhưng chúng giả vờ không hiểu. Sau nhiều giờ, chúng đáp lại rằng mình chỉ là tàu hàng bình thường chứ không phải là hải tặc. Nhận thấy đối tượng ngoan cố và có thể manh động, gây nguy hại đến lực lượng cảnh sát biển. Sau khi xin ý kiến cấp trên, Đại tá Lê Xuân Thanh, chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển 3 trực tiếp chỉ huy trên thực địa, đã quyết định bắn cảnh cáo. Tuy nhiên, đây là tàu chở dầu nên rất có thể gây ra cháy nổ. Là người trực tiếp chỉ huy bắn, bản thân luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, luôn nắm chắc các tư tưởng chỉ đạo của cấp trên là không bắn vào nơi có chất dễ cháy, hạn chế sát thương sớm nhất có thể xảy ra. Các đồng chí bắn thì nắm vững yếu lĩnh động tác trong quá trình bắn, đặc biệt là trong điều kiện sóng gió lớn. Sau vài loạt AK, chiếc tàu đen chuỗi có ý định cắt nhau tháo chạy. Không để chúng thoát, các loạt đạn AK lại tiếp tục được sử dụng để bắn chính xác vào cabin tàu Biết không thể chạy trốn, bọn cướp đã xin đầu hàng vô điều kiện. 11 tên cướp hung hãn đã bị bắt sống. Lực lượng cảnh sát biển được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Con tàu bị cướp đã được thu hồi và đưa về căn cứ an toàn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã và đang được trang bị thêm các thiết bị hiện đại, đặc biệt là với bước nhảy vọt về chất của ngành đóng tàu trong nước cộng với việc liên doanh với các hãng đóng tàu nổi tiếng thế giới. Việt Nam đã đóng được những chiếc tàu hiện đại trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Một trong những ngôi sao của đội tàu cảnh sát biển là tàu 8001. Theo các chứng nhận của Kiểm định quốc tế và giới quan sát, tàu cảnh sát biển 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự của Việt Nam. Với tính năng kỹ thuật hiện đại, nhất là năng lực cứu hộ cứu nạn không bị hạn chế bởi điều kiện thời tiết như sóng, gió, tàu cảnh sát biển 8001 đã trở thành công cụ vững chắc để đối phó với các tình huống trên biển. Với công suất 12.000 mã lực, lượng dạn nước hơn 2.000 tấn và các trang thiết bị đặc biệt, tàu tuần tra cảnh sát biển 8001 Chiếc tàu được cho là thuộc hàng hiện đại nhất của khu vực Đông Nam Á này, được hoạt động trong vùng cảnh sát biển 3 từ cuối tháng 10 năm 2013. Tàu tuần tra này do nhà máy 189 Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của tập đoàn Damen, Hà Lan. Tuy có dáng vẻ bề ngoài không thực sự to lớn như một số tàu tuần tra khác trong khu vực, nhưng cảnh sát biển 8001 có những tính năng kỹ thuật rất cao. Tàu được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nhất. Mọi hoạt động của tàu đều được điều khiển bằng hệ thống máy tính tàu được trang bị một số trang thiết bị hiện đại so với bây giờ là có vây giảm lắc chủ động và có máy hỏi đáp mục tiêu AES thì giúp cho ta nắm được các cái thông số ờ, chuyển động của các cái mục tiêu khác tàu khác ờ, để cho sử dụng một cách tốt nhất trong cái quá trình di chuyển hàng hải cũng như phát hiện các cái mục tiêu khác ờ, để tàu đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu. Hệ thống thông tin Vinasat, Imasat bảo đảm ở bất cứ nơi nào cũng có thể gọi được điện thoại cũng như là nắm bắt được thông tin từ đất liền gửi ra và quá trình truyền thông tin trên thực địa, trên biển về đất liền một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian tính bằng giây. Thiên về chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn nên tàu được trang bị vũ khí hạng nhẹ với hai súng 14 ly. Tuy nhiên, tàu 8001 lại khá nổi tiếng với hệ thống vũ khí âm thanh đặc biệt đây là hệ thống âm thanh LRAD của Mỹ được sử dụng để phát đi thông điệp, lời cảnh báo hoặc trùm sóng âm thanh, gây ức chế ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các loại vũ khí âm thanh thông thường. Tàu 8001 còn có hai vòi rồng bắn xa 150 tới 200 m với lưu lượng 6 mét khối một phút để dập lửa trên biển. Tàu được trang bị hai xuồng cứu hộ có khả năng tự hành đi xuyên qua các đám cháy do dầu loang trên mặt biển và hai xuồng công tác khác. Đây là thang máy để đưa người bị nạn lên tàu. Phòng y tế trên tàu đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu phẫu thuật cấp cứu. Phòng này còn có hệ thống hội trần với đất liền thông qua hệ thống vệ tinh trong những ca bệnh nặng. Nhà lạnh chứa xác cũng đã được xây dựng để phòng những tình huống xấu nhất. Theo nhận xét của bác sĩ trên tàu, phòng y tế này tương đương trung tâm y tế của quân y trung đoàn. À, lượng quân y của ở trên tàu cảnh sát biển 801 thì uh, biên chế ba đồng chí, một bác sĩ, một uh, y sĩ và một y tá. Đấy, về quy mô phòng thì có một uh, phòng khám, một phòng của bác sĩ và một phòng điều trị bệnh nhân. Phòng điều trị bệnh nhân thì bao gồm có khoảng 12 giường. 12 giường và năng lực điều trị thì phần lớn là tất cả những cái bệnh nội khoa đơn giản thường gặp. Và tại đây là có phòng tiểu phẫu và nếu mổ được mở rộng ra thì có thể thực hiện được đến trung phẫu trong trường hợp khó thì chúng tôi có uh, truyền hình vệ tinh và quân y trên bờ Đấy. quân y trên bờ thì uh, sẽ kết hợp với lực lượng quân y trên bờ để thực hiện những ca khó hơn ngoài 12 giường bệnh tiêu chuẩn trên tàu còn có một khoang đặc biệt vì được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nên trên tàu cảnh sát biển 8001 còn có các phòng dành cho nạn nhân các phòng này có thể đảm bảo điều kiện ăn ở cho 120 nạn nhân trong vòng một tháng Kho chứa thực phẩm và nhà bếp trên tàu có thể đảm bảo sinh hoạt cho hơn 200 người đi biển trong một tháng. 8001 cũng là con tàu cứu hộ đầu tiên của Việt Nam được trang bị sân bay trực thăng. Trong tương lai gần khi được trang bị trực thăng thì năng lực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ con tàu sẽ được tăng lên đáng kể. Trực thăng với tầm hoạt động 300 km tính từ tàu sẽ giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời vào các sự vụ xảy ra trên biển cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn làm chủ được các trang thiết bị. Trong đợt điều động làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, tàu đã ra khơi với thời gian chuẩn bị kỷ lục. Thì chúng tôi chuẩn bị trong 3, 3 giờ đồng hồ để, để, để có thể thực hiện cái nhiệm vụ được ngay. bởi vì là công tác tất cả mọi công tác chúng tôi đều có sự chuẩn bị bởi vì tàu cái chức năng nhiệm vụ của tàu nó làm cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ờ, rồi hỗ trợ ngư dân trên biển nên ờ, tàu luôn luôn ở, bị, ở cái trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao Bên cạnh năng lực cứu hộ vượt trội, tính năng hiện đại của con tàu đã góp phần giúp lực lượng cảnh sát biển Việt Nam quản lý, bảo vệ và thực thi pháp luật hiệu quả trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư từng bước, nhưng xét về tổng thể, các trang thiết bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ đảm bảo cho hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vẫn cần được nâng cấp và hiện đại hóa hơn nữa trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Trong bối cảnh đó, sự mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát biển mới là yếu tố quyết định trong việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong thành tích chung của Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ Cảnh sát biển tàu 4034. Con tàu này hiện nằm dưới sự chỉ huy của một thuyền trưởng với tuổi đời có thể nói là còn khá trẻ nhưng mang cấp bậc hàm khá cao. Anh luôn được cấp trên tín nhiệm, cấp dưới tôn trọng, phục tùng. Tất cả có được do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong công tác cũng như trong chiến đấu. Trở về căn cứ từ một chuyến đi biển dài ngày trên đài chỉ huy của tàu Cảnh sát biển 4043 thuộc Hải đội 302, vùng Cảnh sát biển 3 là thuyền trưởng Lê Tiến Kim. Phòng thái chỉ huy đĩnh đạc, mệnh lệnh chính xác từ người chỉ huy trẻ được cán bộ và chiến sĩ trên tàu luôn tuân thủ, đưa con tàu cập bến an toàn. 28 tuổi, mang quân hàm đại úy, chức vụ thuyền trưởng. Những thành tích đó đã phần nào nói lên sự xuất sắc và nỗ lực trong công tác của người sĩ quan này. Gốc miền Trung hiếu học, lại thừa hưởng truyền thống gia đình, nên thuyền trưởng Lê Tiến Kim đã luôn xuất sắc ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ra trường, anh đã mang quân hàm trung úy. Về công tác tại đơn vị, với kết quả học tập xuất sắc ấy, anh đã sớm được giao trọng trách là thuyền phó Đối với đồng chí Lê Tiến Kim thì tôi đã một vài lần đi trên tàu đồng chí từ khi đồng chí là thuyền phó quân sự. À, cho nên tôi thấy đồng chí này có thể là đánh giá đồng chí này là một đồng chí trẻ nhưng mà có cái ừ, bản lĩnh tác phong chỉ huy tốt. Khi những mà lúc sóng gió thì đồng chí cũng đều là là là đầu sóng ngọn gió và à, sẵn sàng à, đi ca thay cho các đồng chí mà mệt mỏi trong quá trình cháy sóng để đồng chí cùng với thuyền trưởng À, đảm bảo cái chiến à, công tác trên biển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đóng góp lớn vào thành tích chung của đơn vị trong các chiến dịch tại các điểm nóng thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, bắt tàu cướp biển, anh đã được tặng nhiều bằng khen, huy chương. Nhưng khi được hỏi về thành tích cá nhân, anh chỉ cho rằng đó là thành tích chung của tập thể anh em trên tàu. Là một trong những tàu chủ lực của vùng Cảnh sát biển 3, con tàu 4034 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Lê Tiến Kim, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Vùng Cảnh sát Biển 3 quản lý một cái vùng biển hết sức rộng lớn, từ à, đảo Cù Lao, Cù Lao Xanh của tỉnh Bình Định cho đến à, bờ Bắc, cửa Đình An của tỉnh Trà Vinh, gồm cả cái vùng biển của quần đảo Trường Sa và cao 1 Tàu là nhà, biển cả là quê hương – Câu khẩu hiệu ấy hoàn toàn đúng với anh Kim và anh em trên tàu. Mỗi năm, một người về thăm gia đình nhiều nhất chỉ khoảng một tháng, còn lại phần lớn thời gian là ở trên tàu. Người thuyền trưởng đóng vai trò lớn trong đại gia đình hơn 30 người này. Hàng ngày thì cơ bản là anh em sống trên tàu, thì nói như đùa là còn sống nhiều hơn cả vợ. Là anh em ở với nhau còn nhiều hơn cả vợ. Thì à, <clears throat> tâm tư tình cảm ở trong à, tàu là cơ bản là nắm bắt để hiểu rõ nha có tâm tư nguyện vọng thế nào để kịp thời đề đạt về tiền người tiền trường giáo dục viên cơ bản cũng như là người trụ cột trong gia đình anh em trên tàu cũng coi Kim là chỗ dựa vững chắc, kể cả trong hoạt động tác chiến cũng như trong sinh hoạt đời thường. Thì, ờ, trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí rất hòa đồng với đồng chí đồng đội. Vì ờ, tàu đối với lại ờ, tàu thì cũng như một cái gia đình nhỏ, thu nhỏ, thuyền trưởng chính nhiệm viên và tất cả anh em cán bộ thuyền cũng như cấp trên cấp dưới kể cả quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ ở trên tàu thì như một khối đoàn kết thống nhất. Sự tin yêu của các chiến sĩ đối với người thuyền trưởng còn thể hiện cả ở sự quan tâm của họ tới đời sống riêng tư của anh. Có một điều khiến các chiến sĩ trên tàu còn băn khoăn, đó là thuyền trưởng của họ vẫn chưa có nơi có trốn. Thực ra mình về nhà một năm chỉ được hơn một tháng thôi, mà đến lúc nào về nhà thì mình là cũng là con út à, anh chị của mình là lập gia đình hết và có cháu hết rồi thì bây giờ bố mẹ cũng rất là quan tâm về vấn đề đó mình cũng nói chung là cứ về lần nào là cũng nghe nói về trường ca lấy vợ là cũng nhiều cũng như thuyền trưởng Kim các cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 4034 đều là thế hệ sinh ra trong thập niên 80, 90, mang trong mình đầy nhiệt huyết. Ở họ toát lên một sức sống tươi trẻ, kiêu hãnh trong màu quân phục trắng xanh, biểu tượng thiêng liêng cho vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống 16 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam hôm nay đang không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm chủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, mài sắc ý chí và nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn, chủ quyền các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đáp ứng lòng tin yêu của mọi người dân đất Việt ở cả trong và ngoài nước. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi tới đây cũng xin được khép lại. Mọi thông tin và góp ý cho chương trình, quý vị có thể gửi về hộp thư điện tử núi sông bờ cõi a.vtv.vn. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn và qua YouTube tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo vtv4go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.